lòng còn tiếc nuối hồn còn nhức nhối ta vẫn đam mê cõi đời dài vẫn vương nặng lòng ta dưng dưng trái tim u buồn và từ khi biết em ở thờ trái tim hững hờ tình mình đã khuất trong mơ vẫn giữ yên tâm hồn mình lòng còn tiếc nuối hồn còn nhức nhối ta vẫn đam mê cõi đời lạc vào bầu trời để khi rưng rưng trái tim mù buồn và từ khi và từ khi biết anh ở thờ biết anh ở thờ trái tim hững hờ tình mình đã khuất trong mơ vì đời ta jeito